thì khai à, năng lực nhân sự ở trong cái à, trong cái trên cái trang hệ thống đấu thầu qua mạng ấy các bạn à, sau khi đăng nhập các bạn vào mục nhà thầu vào, cái mục là hồ sơ năng lực vào cái mục là nhân sự chủ chốt sau đó các bạn bấm vào cái mục là thêm nhân sự thì để mà ừ, thêm cái năng lực ấy, thì các bạn nên chuẩn bị cho mình một cái file excel cái khai sẵn ở đây à, như ở đây thì mình đã chuẩn bị à, đó là tên này số chứng minh nhân dân này chức danh này ngày tháng năm sinh này trình độ chuyên môn loại à, chuyên môn số năm à, làm việc rồi là tên người sử dụng lao động địa chỉ địa chỉ của người sử dụng lao động rồi số số năm kinh nghiệm người liên lạc người liên lạc thì các bạn nên để cái người cán bộ trưởng phòng tổ chức số điện thoại email Đấy, ở đây mình đã mình đã chuẩn bị sẵn một cái file này rồi rồi bây giờ mình à, đưa bàn trường công thức này vào Đấy, mình nhập vào số chứng minh nhân dân Đấy, vị trí nhân sự kỹ thuật ngày tháng năm sinh đấy mình copy vào nó rất là nhanh các bạn nên chuẩn bị ở trên file excel nhé trình độ chuyên môn kỹ sư dân dụng và công nghiệp đấy mình dán vào copy và dán vào rất là nhanh số năm kinh nghiệm thì tám năm người sử dụng lao động là Nguyễn Văn Quang địa chỉ nhập địa chỉ vào ở đây mình đã copy cho nên nó rất là nhanh đấy chức danh người sử dụng lao động là giám đốc đấy và người liên lạc người liên lạc là cán bộ trưởng phòng tổ chức Phạm Thanh Bắc đấy. Rồi, điện thoại số điện thoại này nhập thêm số điện thoại của cán bộ à, liên lạc vào đấy, số fax số fax cũng có thể nhập lại cái số điện thoại các bạn nữa thì ở đây là các bạn thấy uh, à, những dấu nào mà có dấu sao màu đỏ là thông tin trường bắt buộc các bạn cần phải điền vào đấy, email người liên hệ các bạn cần phải điền vào các bạn nên tạo cho mình một cái form Excel nhé để mình nhập vào cho mình nhanh rồi dạ, bên cạnh đó các bạn cần phải chuẩn bị một cái ờ, CV đỉnh kèm CV này là bằng cấp rồi là hợp đồng lao động các bạn scan lên đó, dạ, các bạn ấn vào úp lạc này và dưới này thì ờ, điền cái ờ, kinh nghiệm kinh nghiệm của các bạn kinh nghiệm làm những công trình gì công trình gì các bạn điền vào đây từ ngày mấy đến ngày mấy ạ các bạn à, có thêm kinh nghiệm thì các bạn thêm còn không thì lưu lại bây giờ mình sẽ upload cái file đó lên à, mình à, vào cái đường dẫn để lấy cái file đó lên nhé để úp lên thế là mình đã scan ra sẵn và cái file này là file pdf mình đặt đặt tên cho file Đây. ok mình đã đổi tên file lại để cho nó tiền à, tiền để mình loạt lên nhá úp lên nhá mình chọn cái file là trường công thức open và lưu lại rồi như vậy complex là đã hoàn thành và lưu lại chọn loại nhân sự này nhân sự của công ty các bạn tích vào lưu lại sau khi lưu thì các bạn lưu ý phải chọn cái chức năng là công công khai nhé công khai lên thì các bạn mới upload được công khai lên thì khi đó các bạn mới link qua cái dự thầu được đấy và sau khi mà các bạn công khai thành công thì nhân sự chủ chốt của các bạn nó sẽ nằm ở trên này các bạn chọn nhân sự công ty và chọn vào đã công khai tìm kiếm đấy thì ở đây mình đã kê khai là trương công thức này lê thanh hải lê duy hải đấy ở đây là mình đã làm được hai người rồi và tương tự như vậy thì các bạn vào thêm nhân sự và các bạn thêm tiếp tục thêm tên rồi các chức danh vào ở đây upload file triển khai kinh nghiệm và lưu lại công khai lên là xong ok và cảm ơn các bạn đã à, xem cái video hướng dẫn này